chào các bác nhá shop Tân Ánh loa bẫy chim và phụ kiện chào tất cả anh em nhá và giới thiệu với anh em một cái lô hàng mới cái loa bẫy chim phiên bản 2018 nhá loa bẫy chim VKE VKE 898 phiên bản 2018 đây xin giới thiệu cụ thể với các bác nhá đây là cái bao bì của nó đây đây các bác để ý kỹ nhá bao bì nó có chữ này Winina này Winina này VKE 898 2018 đấy bây giờ tôi sẽ bóc ở phía trong ra cho các bác nắm được là có những cái à, phụ kiện gì nhá đầu tiên là cái túi vải nhá cái túi vải à, túi vải này thì các bác lưu ý này nó được cải tiến rồi đấy à, hai bên hai bên đều có ngăn đây hai bên có ngăn và có cái miệng đậy lại để cho các bác uh, à, đút cái tay điều khiển vào cho các bác dán lại nhá dán lại nhá đấy. cái này là có cải tiến hơn rồi đấy à, kế tiếp là cái thân máy đây thân máy đựng trong cái túi uh, chống sóc rất là êm đây là đây một cái sợi uh, mic cái này ấy, nó là loa trợ giảng nha loa trợ giảng thì nó sẽ có sợi mic đây và các bác và kế tiếp nha kế tiếp là một cái sợi dây đeo sợi dây đeo này à, một cục sạc điện nhá một cục sạc điện à, một cục sạc điện này đây điện này là cái điện sạc uh, 10V các bác nhá à, một tay điều khiển các bác nắm đây tay điều khiển này tay khiển nút màu trắng này tay điều khiển và pin pin điều khiển các bác nhé đây. trong này là hết rồi đây thì bây giờ các bác mua một bộ loa như này thì sẽ có là ở trong tay điều khiển thì sẽ có một quả pin trong đây sẽ có một quả pin này nhá một quả pin trong trong tay điều khiển và ở phía ngoài đối với cái dòng loa này ở phía ngoài này sẽ tặng thêm cho các bác hai quả pin nữa nhé chỉ có vòng dòng loa với KPE này thôi sẽ tặng cho các bác hai quả pin nữa thì đây tôi nói cụ thể về cái loa này nhé màu là màu xanh rèn di truyền thống rất là đẹp đây. màu xanh rèn di truyền thống rất là đẹp đây ở đằng sau phiên bản mới nhất 2018 à, các bác nhé phiên bản mới nhất 2018 này phiên bản mới nhất 2018 này thì cái hướng dẫn sử dụng thì shop sẽ có tờ giấy hướng dẫn chi tiết cho các bác đây thì nay giới thiệu với các bác về cái hình dáng loa này thôi đây về cái e này màu rèn di truyền thống này đối với cái dòng loa này thì sẽ có chức năng gọi là tắt nguồn trên tay điều khiển từ xa nhé các bác nhé tắt nguồn từ xa đây giờ tôi sẽ thử cho các bác xem luôn à, cái này là nó là loa điều khiển từ xa nó bắt sóng tốt trong phạm vi một trăm rưỡi đến 200 mét tất cả các loại loa đều bắt sóng tốt như vậy hết các bác nhé đây là anten nó này à, các bác mật ờ, nguồn lên nút nguồn ở bên này ờ, vôn này ON, OFF này các bác bật vào dấu cộng các bác bật mạnh lên đây là cái loa nó lên cái loa này ấy, là một dòng loa chuyên dụng các bác nhé khi các bác bật nguồn lên thì loa này này nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng PAUS nhé nằm ở chế độ tạm dừng thì để cho các bác có tính chủ động tính chủ động ở đây ấy, là các bác sẽ vặn cái nút nguồn này này vặn nút nguồn này nằm ở cái điểm giữa điểm phù hợp mà các bác đã thử rồi nhé và đồng thời các bác lấy tay điều khiển trước khi dùng tay điều khiển này các bác gạt công tắc xuống nhé gạt công tắc xuống các bác đến đây điều khiển các bác bấm vào nút ờ, vôn trừ để các bác giảm đây vôn này đây là u này các bác giảm xuống nó là u 30 là lớn nhất các bác giảm xuống u 25 hoặc là u 24 nhé à, và các bác chọn file bài ví dụ như các bác biết file nào là file chơi được file hay các bác chọn file đấy ví dụ tôi chọn file bài số 3 đi file bài số 3 thì bây giờ khi chọn đâu hết xong đây hết rồi các bác đi ra xa khỏi khu vực đặt bẫy thì các bác sẽ bấm vào đây bấm vào đây loa nhận loa nhận được tín hiệu loa mới chạy nhé các bác nhé Đấy, loa mới chạy thì khi đấy là các bác có thể cho nó lớn hơn cho lớn hơn bằng cách là à, các bác cho cái âm lượng ở trên tay điều khiển này lên này Đấy, thì là sẽ được à, lớn hơn hoặc là các bác cho nhỏ đi cho nhỏ đi nhé thế còn cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển nhé các bác để ý này à, các bác ấn giữ vào nút vào đây nhé ấn giữ vào nút play khoảng ờ, mấy giây thì loa nó sẽ tắt nguồn à, nhìn này ấn giữ mấy giây là loa sẽ tắt nguồn nhé à, tôi ấn giữ này Đấy. cái loa tắt nguồn này thì giúp nó tiết kiệm pin nó đỡ hao pin các bác nhìn này trên màn hình nó mất hết số má nhá tắt nguồn hết thế mà các bác ờ, bật lại thì các bác ấn giữ tiếp ấn giữ tiếp nhé đây 2 đến 3 giây thì cái loa sẽ bật lại và khởi động lại nha khởi động lại các bác nhé cái loa này ấy, là loa chuyên dụng đặc biệt là cái điểm nên là khi các bác bật lên là nó sẽ phát uh, nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng này các bác điều chỉnh xong hết rồi thì các bác bấm vào đây nó sẽ chạy và đặc biệt nó chạy theo cái chế độ ấy là chạy lập lại một bài duy nhất nhá lập lại một bài mặc định thôi hết bài này nó tự động nó quay lại nó không nhảy sang bài khác nhá thì đối với cái dòng loa khác dòng loa E898 khác ấy, thì các bác phải điều chỉnh bằng cái nút C này là nút vớt bài nhưng đối với cái dòng loa VKE này thì mặc định của nó nó sẽ vớt một bài hết nó tự động lại nó vớt lại bài đấy là không sợ được cái tình trạng là bị tự động nhảy mất hai nhé cái đấy là các bác hoàn toàn yên tâm nhé đấy. và khi nó phát nó phát một bài khi mở lên nó bấm vào đây nó mới phát và khi các bác uh, dùng cái chức năng tắt nguồn ấy thì các bác mở lại bằng chức năng tắt nguồn ấy thì loa nó sẽ phát luôn các bác không cần phải bấm vào đây nữa nhé nó có tính chủ động hơn đây tôi tắt nguồn này tắt nguồn bằng tay điều khiển này Đấy. thì sẽ giúp cho các bác được uh, tiết kiệm pin đỡ hao pin hơn bây giờ tôi mở lên lại là loa sẽ hoạt động luôn nhé loa sẽ hoạt động luôn theo theo cái file mà các bác đã chọn nhé Đấy. các bác lưu ý là khi tắt nguồn bằng tay điều khiển ấy thì nó sẽ chạy luôn nó không phải bấm vào đây để cho nó dễ thao tác nha các bác nhé Đấy, cái mẫu là VKE 898 nhé các bác mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với hệ shop nhé số lượng hàng thì cũng có rất là nhiều rồi xin cảm ơn các bác nhé